với 01 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em? Và những ai cảm thấy trùng cầu, trùng máu thì chúng ta hãy vào Zalo 0917317801 anh em nhé. Không trùng cầu, trùng máu thì dừng lại mức tham khảo ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và những ai và ở trên ở trên diễn đàn công khai ngày hôm nay thì cũng đã chiến thắng quân 01 rồi anh em nhé.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 Tương tự như vậy thì ngày 29 tháng 1 không gấp cho 3 ngày sau sẽ nổ về con 03 30 anh em nhé. Và ngày hôm sau thì 30 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 30 tháng 1 8 gấp cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 8558 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo con 8558 anh em nhé.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 464 363 585 và một con duy nhất nữa là 797 để anh em tham khảo bia hơi trà đá phải không ạ và chạm đề tôi sẽ bắt là chạm 5 và chạm 7 để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em nhé và ở trên diễn đàn công khai này là